kênh Tuấn Mô sẽ à, giới thiệu các bạn một cái dự án à, rất là hot và hiện nay thì à, nói chung là rất là nhiều người làm và chúng ta phải tranh thủ làm nhanh bởi vì cái chương trình Europe nó diễn ra thời gian rất là ngắn cho nên là các bạn hãy tranh thủ làm gấp nha mình thì đã làm xong và mình giới thiệu cho các bạn thì ở đây thì mình giới thiệu cái dự án này khi các bạn đăng ký và sẽ vào xác nhận email á thì các bạn sẽ được 0,5 ờ, nghĩa là một nửa cái đồng à, F à, xin lỗi EI FI nha các bạn đây ở trên ờ, à, à, à, à, coin market cap á, thì ờ, nó đang niêm yết với cái giá là à, hơn 93 đô Đó. và nói chung là cái đồng này nó mới tăng giá nhảy vọt các bạn thì các bạn thấy là đây này cái giá nó tăng là tới cả trăm nghìn lần luôn các bạn thì à, cái biểu đồ của nó đây các bạn xem qua ha để thấy cái à, sự tương giá của nó đây, để tôi tải lại đây, biểu đồ các bạn thì à, khi các bạn đăng ký xong á thì chỉ cần các bạn vào và xác nhận cái email của mình á thì các bạn sẽ được là 0.5 cái đồng này các bạn cái biểu đồ đó rồi à, đây nói chung là cái cái cái giá nó lên như thế này còn cái biểu đồ là tôi sẽ tìm và tôi sẽ à, đưa các bạn xem cái biểu đồ từng giá của nó ha thì à, tạm thời là cái biểu đồ nó ở chỗ nào đây rồi rồi à, cái này thì để chúng ta xem sau các bạn cứ lên à, coi bằng kết cáp á, các bạn gõ vào được cái đồng à, e i f i thì các bạn sẽ thấy à, cái dữ liệu của nó thôi à, các bạn à, hãy kích vào cái đường link bên dưới cái phần mô tả video tôi để ở phía dưới theo nè và các bạn sẽ à, đăng ký một tài khoản thì khi các bạn kích vào thì nó sẽ ra giao diện như thế này các bạn chỉ cần điền vào email này như tôi là điền email tên các bạn đánh họ và tên vào như tôi là đánh Huỳnh Nguyên Tuấn rồi đặt mật khẩu rồi xác nhận lại mật khẩu một lần nữa đó, chỉ có như à, thế thôi thì các bạn kích vào Super Supermix thì các bạn sẽ đăng ký một tài khoản và lúc bây giờ thì à, cái à, trang này nó sẽ gửi mail về cho các bạn thì ở đây tôi, các bạn thấy là tôi là nó gửi tất cả là bao nhiêu một hai ba cái mail thì cái mail thứ nhất á, do tôi đăng ký xong rồi cho nên tôi mở lại cho các bạn xem thôi email thứ nhất đây email thứ nhất thì các bạn là nó bảo chúng ta là vào là à, xác nhận cái việc đăng ký đây kích hoạt tài khoản à vào kích hoạt tài khoản thì chỉ cần ta kích vào đây ta kích hoạt tài khoản à, và cái mail thứ hai á cái mail thứ hai này thì à, khi kích hoạt tài khoản xong á, thì nó có một cái mail nữa là bảo chúng ta sẽ xác nhận cái việc ta đăng ký này thì chúng ta mở cái mail này ra và chúng ta kích vào xác nhận đăng ký đó là à, và một cái mail thứ ba nữa một cái mail thứ ba nữa thì cái hệ thống này là bảo chúng ta là nó, nó chúc mừng chúng ta đã đăng ký thành công cái cái, cái tài khoản ở trên uh, trang web này à, thì các bạn cứ dịch ra tiếng Việt thì các bạn sẽ thấy à, và um, ở trên này thì nó tóm tắt lại dự án đây này tóm tắt dự án và nó nói luôn cả cái thời gian sẽ ờ, trả tiền về nha các bạn hiện tại thì các bạn uh, chỉ có đăng ký và có cái tài khoản ở trên trang web và cái số tiền này nó ghi vào cái ờ, tài khoản ta thôi còn rút về được hay không là khi mà nó phát hành cái mã thông báo nghĩa là chương trình AdRob à, nó thực hiện thì nó sẽ trả tiền cho chúng ta đó, thì các bạn thấy là trên đây là nó nói rất là rõ này cái chương trình của nó đấy chương trình đấy thì các bạn cứ đọc nha các bạn bạn à, cứ dịch sang tiếng Việt và các bạn đọc à, thì à, cái đây là một cái chương trình rất là à, hay và tôi nghĩ rằng chúng ta nên làm và nếu mà đã trả về thì chúng ta có một số tiền nếu các bạn nào mà chăm chỉ chúng ta giới thiệu tuyến dưới thì các bạn sẽ kiếm thêm một lúc nào đó thì chúng ta sẽ có số tiền này rất là nhiều như vậy khi đó tôi tài khoản của tôi như thế này thì tôi sẽ đăng nhập vào cho các bạn xem mau nè đây tôi có thể qua vào này để tôi uh, cái phần xác nhận tài khoản của tôi đó tôi vào luôn không đây tôi vào cái mail thứ nhất tôi, tôi xác nhận tài khoản của tôi đây là tôi vào luôn cái uh, tài khoản của tôi luôn à bạn đây ạ vậy là cái này là bảo chúng ta là phải là mail đây mail không phải là tên nha các bạn email rồi rồi ok như vậy là chúng ta đã vào được cái ờ, cái tài khoản và ở đây các bạn thấy này tôi đã được 0,5 cái đồng token này không 0,5 và các bạn kích vào cái này cái cái cái cái, cái um, giống như viện vợ này à, các bạn lấy cái đường link và các bạn đi giới thiệu uh, tuyến dưới nha các tuyến giới thiệu bạn bè chúng ta đăng ký và mỗi người như vậy là chúng ta sẽ uh, hưởng một số tiền nghĩa là mọi người như vậy chúng ta sẽ hướng đầu tiên là trong này nó có ghi đây các bạn đây, đây. tôi à, tìm lại cái mail à, sau cùng này hình như là cũng không 0 năm hay bao nhiêu đấy dịch tiếng Việt à nghĩa là nếu chúng ta là sớm á, sớm xử lý là 11 này xuống còn 0,5 ờ, 0,5 sau đó là 0,1 0,1 nghĩa là nếu chúng ta mà làm sớm á, thì chúng ta sẽ hưởng được 11 rồi các bạn 11 còn nếu mà chúng ta giới thiệu trở thì còn 0,5 0,5 và trở hơn thì 0,1 0,1 đó như vậy là chúng ta càng làm càng sớm càng tốt ừ, các bạn giới thiệu tiếng dưới càng sớm càng tốt nha các bạn Ok, như thế là video hôm nay tôi uh, giới thiệu các bạn một cái uh, trang web để chúng ta kiếm cái uh, cái đồng uh, coi EIFI rất là tiềm năng và hiện nay giá nó nhảy rất là mạnh như thế. Thì uh, uh, chúc các bạn kiếm được uh, nhiều tiền và giới thiệu được tiếng dưới thật là nhiều nha. Xin uh, chào và hẹn gặp lại.